cái C1 uh, mắc ít thôi Khi vũ trụ bạc góp đời làm lính mà thôi đôi duyên đây từng đêm outside